dạ thì hiện tại em là một single mom ạ Single mom hả? Dạ Bé bé bé trai bé gái vậy cơ? Dạ em bé trai uh, à, 5 tuổi rồi 5 à, ờ, tuổi bé hả? trai 5 dạ. Em à, có gia đình lâu chưa? Dạ em có gia đình năm 2015 Được mấy năm? Dạ em bé em khoảng uh, à, 4 năm tháng là bắt đầu ly thân là ở với nhau khoảng một năm rưỡi năm rưỡi mình quen nhau bao lâu mà dạ quen nhau bắt đầu mà tính yêu nhau là khoảng 6 tháng mà cưới 6 tháng rồi hả dạ tại hồi đó bạn này là bạn ờ, hồi cấp 3 với em à dạ tức là biết trước rồi dạ biết trước rồi nhưng mà có đứa con rồi dạ. bỏ nhau chắc cũng gọi là có gì nó dữ lắm em hả à dạ thật ra thì mâu thuẫn sâu sắc em cần người chung thủy mà thì bạn đó không được như vậy nên rồi định. anh hiểu rồi dạ. còn nếu mà em và anh đến với nhau á thì con của em có phải là trở ngại với anh không thì hiện tại anh cũng có con cho nên là anh thông cảm chuyện đó rất là nhiều dạ. và gánh nặng thì không phải gánh nặng chắc chắn là không phải gánh nặng rồi nhưng mà mình ờ, có hiểu nhau không để mà cùng ờ, à, có chung một tiếng nói để là về mà dạy một cái ờ, đứa con đó không thôi rồi hai đứa dự định coi nếu đến với nhau thì có con nữa không hay là sao thì nếu mà đến với nhau thì em cũng thích có con nữa còn ý anh sao chắc chắn rồi anh thì ờ, cũng còn anh với em trẻ mà chắc phải có ít nhất là một một đứa con chứ nếu mà thành sẽ có một đứa con gái, gái, gái cũng được bé em trước, thích gái hơn bé trước của anh là trai hay gái trai à, em cũng thích gái dạ. tại em có bé trai rồi thôi vậy là tốt rồi rồi xin mời đàn gái giới thiệu về mình Dạ em chào quý vị khán giả Em chào à, chị Hồng Dân Em chào anh Quỳnh Linh Em Rồi. tên là Nguyễn Thị Thu Trang Em sinh năm 91 Em ở à, Nhân Trạch, Đồng Nai ạ à. Em làm nghề nghiệp gì nào? Dạ em là hiện là giáo viên mầm non À giáo viên mầm non hả? Ở tại Nhân Trạch luôn hả Trang? Dạ dạ đúng rồi Rồi xin mời bạn trai Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân Và chào toàn em. thể à, quý vị khán giả có mặt trong trường quay ạ à. Em tên uh, Trần Minh Quang Quang Dạ tên Quang sinh năm 86 à, 86, Quang làm gì Quang? Dạ em à, bên làm sale, buổi sáng, buổi chiều thì về à, làm phụ bên thẩm mỹ viện À, rồi làm hai chớp luôn á hả? Dạ Trời à, Quang ở đâu? tiền để đâu cho hết Quang dạ. ơi <laughs> Dạ em ở Bình Dương Bình Dương hả? Dạ Em nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi à, Ưu điểm của em thì nói chung là em hòa đồng, vui vẻ à, Nói chung là khi mà em dặn cái gì đó thì em cũng rất là dễ quên còn ờ, nhược điểm của em thì ờ, hơi nóng tính và ít nói nữa chị Ừ, dễ quên rồi. ít nói mà nóng tính hả dạ. hơi nóng tính và hơi nóng nói. tính hơi nóng tính cũng như là dễ dặn nhưng mà sau đó thì cũng dễ quên nhưng mà à. nóng tính nhất là em làm gì ai chọc tới em nhiều khi em nóng quá em không chửi người ta nhưng mà em bực kiểu như em bực trong lòng á có khi là em khóc có đập đồ đập đạc chọi rồi gọi đạc không <laughs> nhưng mà kiểu như không có ai hoặc là người nhỏ hơn mình tức quá thì mình chọi đại cái gì đó cho đỡ tức thôi <laughs> à, lấy bậy cái gì chọi thôi đúng không em nữ công gia chánh giỏi không ừ, dạ thì em nói chung là em cũng hơi vụng về thì em nấu được những món đơn giản thôi cái này là em làm hả dạ em tự làm á vậy là giỏi rồi rồi bạn trai ưu điểm khuyết điểm là gì dạ em à, ưu điểm là à, làm việc nhà gia đình làm được hết rồi à, cũng biết nấu ăn rồi mở quán bình dân thì cũng được mở quán chưa dạ mở rồi mở, mở rồi quán gì mở uh, quán nhậu với quán cà phê cũng làm nhậu rồi nhậu dữ không em cũng uống uh, lai <laughs> lai thôi lai lai hả vậy là cũng có uh, gọi là ý chí làm ăn ha em có tật xấu gì không em à, cũng chắc cũng nóng tính rồi sợ độ cao rồi em ơi em lúc mà xỉn á em em có hay bị mất kiểm soát không dạ không em kiểm soát được nhưng mà cái thời à, lúc trẻ thì nó cũng hơi bị mất mất nó ra lúc mà mất kiểm soát nó ra mất kiểm soát là có nghĩa là khi mình đi về à, mình có thể sai cái mình lủi vô cái bụi lùm gì đó nhẹ nhẹ mà chạy tốc độ chậm thôi ví dụ như 20 mình mình ngã nhẹ vô cái cái cái cái, cái lề đường hay gì đó rồi đi về nhiều khi mình mình mình quên ờ, mình mình đi vệ sinh mà mình quên mình có thể như ờ, đi vệ sinh sai chỗ ví dụ sai chỗ ví dụ dạ như là đi vô phòng tắm thì thường thường là nó có cái đèn sáng thì mình không vô cái phòng tắm mà mình vô tủ lạnh thì mình không vô cái phòng tắm mà mình vô tủ lạnh là tức tức là có thể quên tè, tè vô tủ lạnh luôn dạ dạ thỉnh ờ, tè vô tủ lạnh đó thôi bây giờ là mình nói chút xíu về được tình duyên đi bên đàn gái chào em dạ, gái em chào anh ồ dễ thương quá được tình duyên em thế nào dạ thì hiện tại em là một sinh single mom ạ sinh single mom hả dạ bé bé bé trai bé gái gì cơ dạ em bé trai 5 ờ, tuổi rồi năm à, tuổi bé hả? trai 5 dạ. tuổi em ờ, có gia đình lâu chưa dạ em có gia đình năm 2015 được mấy năm dạ em bé em khoảng uh, bốn năm tháng là bắt đầu ly thân là ở với nhau khoảng một năm rưỡi năm rưỡi mình quen nhau bao lâu mà dạ quen nhau ờ, bắt đầu mà tính yêu nhau là khoảng 6 tháng mới cưới 6 tháng rồi à hả dạ tại hồi đó bạn này là bạn hồi ờ, cấp 3 với em à dạ tức là biết trước rồi dạ biết trước rồi nhưng mà có đứa con rồi dạ. bỏ nhau chắc cũng gọi là có gì nó dữ lắm em hả à dạ thật ra thì mâu thuẫn sâu sắc em cần người chung thủy mà thì bạn đó không được như vậy nên rồi định. anh hiểu rồi dạ. còn ờ, đường tình duyên em sao tình duyên em ờ, cũng có gia đình có luôn hả dạ em bé trai ờ, gần 2 tuổi à mình lấy vợ mấy năm hơn 2 năm rồi ly dị dạ ly dị rồi, con ở với ai con ở với mẹ nhỏ theo mẹ mình phụ cấp phụ cấp dạ Ủa, Ủa em ơi như vậy có nghĩa là ừ. hai bạn là ừ, cũng bé ly hôn từ hồi nhỏ rồi. luôn mà đúng không? Coi như là hai bạn đã lỡ một chuyến đò rồi đó vậy là em có ngại về ờ, bạn gái bên đây là single mom không em cũng uh, như vậy cho nên em không ngại làm gì có gì ngại cô bên kia rất là xinh đẹp nha ừ. anh nói á cô bên kia hơi bị xinh đó dạ chị chị hỏi em cái lý do mà em với lại ờ, cái người vợ của em ly hôn vậy thì chắc là do cái tính cái tính khí là quá nóng nảy em cũng có nóng tính sau này em bớt lại nhưng mà người đó nóng hơn em luôn đó có nghĩa là hỏi như vậy để mà để cho bạn nữ thấy được rằng là với những cái tính cách như vậy á thì yeah. Dạ. đi đến cái chuyện mà ly hôn của tụi em á thì là bạn nữ có thấy là mình có phù hợp với lại cái ờ, cái mong mỏi của em hay không em em em, em, hiểu ý chị không đó yeah. Dạ. thì em thì nóng là chỉ có khóc thôi đúng không dạ yeah, thì tức quá mình nói không được mình khóc ừ khóc thôi ví dụ như cái tiêu chí của em với cái người bạn trai sau của em là như thế nào điều kiện tiên quyết là em muốn phải như thế nào đầu tiên là em cần nhất là sự chung thủy và phải đặc biệt là phải thương con em đúng rồi phải thương con em giống như con của mình dạ, đúng, đúng không rồi. đó là cái điều kiện tiên quyết dạ. đó chị cũng nghĩ như vậy rồi em trai đi với ai vậy dạ em đi với ờ, em trai có em trai hả rồi em trai thấy em, sao em ờ, trai em trai bà con à. à lời nói đầu tiên cho em ờ, xin gửi lời chào hai mc với quý vị khán giả ở đây em là nhã là em họ của anh quen à, anh em thì à, em chơi từ nhỏ nên tính tình em khá hiểu anh ảnh thì ngoài ờ, thời gian ra là ảnh dành cho hết công việc à chỉ có tối về anh em uống cà phê thôi còn à, tật xấu của ảnh thì em chưa thấy ra em chỉ nói gọn là nếu được thì chị cho ông anh em cơ hội còn chị bên đây sao dạ chị đây thì em thấy được quá trời đẹp rồi dạ, ha quá, quá trời đẹp à, quá trời đẹp rồi <laughs> rồi cảm ơn em dạ em đi với bạn và em gái à, đâu em gái đâu em dạ, nói dạ, em chào chị hồng Vân và linh với vị khán giả Em là em gái của chị Trang à, Theo em thấy thì ở nhà chị hiền, vui vẻ, quan tâm với gia đình à, Còn anh thì à, em thấy cũng dễ thương à, Chắc em nghĩ là hợp với chị em Vậy hả? à, <laughs> cảm ơn em dạ. rồi, nghĩ là hợp ha, cảm ơn em Thôi vậy chắc hợp rồi đó Thôi, à, <laughs> hai bạn cũng à, có kinh nghiệm trong à, tình trường rồi Mình mở rào đi cho hai bạn cùng chia sẻ xem có hợp với nhau hay không món quà tặng em dạ em cảm ơn anh anh ơi à, thì à, nói chung em cũng biết tí nấu ăn thôi mà ừ, cái này em cũng không có khéo cho lắm thì hôm nay em tặng anh cái món này là rau câu hình hoa hướng dương thì cái hoa hướng dương này nó có ý nghĩa là nó là thông điệp của tình yêu và đặc biệt là sự chung thủy luôn hướng tới người mình yêu và em mong là hôm nay anh thử miếng bánh này của em không biết có ngon hay không nhưng mà anh nhớ cái thông điệp mà em gửi tới rồi anh cảm ơn dạ. cảm ơn em à, em mời anh linh à, ăn à, anh đang đợi đó <laughs> anh à, em làm em làm trước đi nè lấy tâm dùng đi là để sẵn luôn rồi đó dân chỉ không ăn đâu không biết mà đúng rồi linh hiểu tôi ghê đó ăn cho biết thôi mời chị dân để, chị không ăn rồi để em lo cho em lo nói chuyện đi <laughs> chúng ta ăn cho nó gọn trời ơi thôi bỏ tôi một mình ơn ở đây vậy đó hả lên dân chuyện đi dân món này em tự làm hả dạ em tự làm em mới làm tối qua rồi được ngon dạ <laughs> em cảm ơn em cái gì hỏi cho em em hỏi trước đi à, thì anh cho em biết cái cảm nhận mà khi anh thấy em là như thế nào cảm nhận thấy em um, cũng như lúc nãy uh, chị dân nói là xinh anh quỳnh linh cũng nói xinh là anh thấy cũng xinh dạ em đúng rồi dạ, vấn đề là xinh như vậy là có cảm thấy đúng như là cái uh, cái tưởng tượng của em hay không là cảm xúc của em lúc này như thế dạ, nào dạ, cảm xúc của em thì um, hình như là cỡ uh, trên 90% phần trăm rồi thì Đấy, em... em có thấy cái bạn nói về cái điều kiện tiên quyết mà bạn mong muốn ở em không thì em nói để cho bạn yên tâm thì cái đầu tiên em cần ở người bạn trai của mình là em cần sự chung thủy thì anh có điều đó hay không chung thủy người anh thương thiệt sự là anh ừ. anh mà về sống chung là chắc chắn là phải chung thủy anh cũng cần người chung thủy dạ đó rồi hỏi bạn là với con của mình thì sao dạ. còn nếu mà em với anh đến với nhau á thì con của em có phải là trễ ngại với anh không thì hiện tại anh cũng có con cho nên là anh thông cảm chuyện đó rất là nhiều dạ. và gánh nặng thì không phải gánh nặng chắc chắn là không phải gánh nặng rồi nhưng mà mình ờ, có hiểu nhau không để mà cùng mà ờ, ờ, có chung một tiếng nói để về mà dạy một cái đứa con đó không thôi rồi hai đứa dự định coi nếu đến với nhau thì có con nữa không hay là sao thì nếu mà đến với nhau thì em cũng thích có con nữa còn ý anh sao chắc chắn rồi anh thì ờ, cũng còn anh với em trẻ mà chắc phải có ít nhất là một một đứa con chứ nếu mà thành sẽ có một đứa con gái gái, gái trai? cũng được nhưng bé em trước, thích gái hơn bé trước của anh là trai hay gái trai à em cũng thích gái dạ. tại em có bé trai rồi Thôi vậy là tốt rồi Đó rồi bây giờ à, sở đoạn của mình là gì Em hát bài tặng bạn gái đi Dạ đúng rồi anh anh hát tặng em em quên hết bài hát luôn rồi giờ em ờ, em tặng em bài thơ ha đó đứng dạ. lên à. À, em đứng lên đi hai đứa tạo cái uh, gọi là điện sinh học coi là có hạp cái điện không tình cờ anh gặp được em tình cờ anh đã yêu em mất rồi tình cờ rồi lại tình cờ tình yêu có phải tình cờ không em <laughs> tình cờ được rồi đó tôi thấy được rồi bánh ngon hết luôn hả lên hết rồi đó gửi trả cái dĩa nha à, vừa ăn vừa nghe đọc thơ tình cờ tình cờ anh hết cái dĩa này của em thôi <laughs> thấy hai đứa bây giờ nói chuyện cũng hợp bây giờ trong lòng của em trai cảm nhận thế nào về em gái nè nói anh nghe coi dạ cũng ờ, rất là thích rồi nói chuyện ra thì cũng có duyên bây giờ mình tới đây cũng là một cái chương trình ờ, thực, thực tế rồi thì mình ờ, cho nhau cơ hội để sau cái khoảng thời gian này mình tìm hiểu coi như thế nào cảm thấy được thì mình tiến tới còn không được thì lúc đó mình là cũng là bạn bè ừ thôi hết thời gian luôn nãy giờ hai em cũng đã nói chuyện nhiều anh nghĩ rằng các em đủ để có thể cảm nhận xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không 30 giây suy nghĩ và quyết định đó cầm cái tay ra sau 3 tiếng đếm chúng ta có thể mở cửa trái tim hay không có thể mở lòng mình hay không quyết định là phải có trách nhiệm với cái nút bấm của mình nha chuẩn bị ba hai một hết thời gian em em có bấm mà nó không ăn bên này ta bấm rồi đó đánh trốn em gái nó nóng tính mà em bấm rất là nhẹ tôi thấy cái tay cô nè em bấm hai lần à? hãy giữ lấy cái dĩa này để làm kỷ niệm <laughs> nhớ rằng một lúc nào đó em đã có cô gái xinh đẹp tặng một cái dĩa bánh dạ. một cái dĩa rau câu nha còn mở ra bên đây chưa mở nè mở à, ra dạ. coi lại gì trời ơi sao mà cái bông mà y chang cái đầm vậy ừ. có cắt lén rồi rồi thắt bông không cái này là bằng bằng à, pha lê pha lê đó rồi em ý nghĩa là gì em mong muốn điều gì đây dạ thì ờ, đi ờ, tới đây là là đi lẻ mà ờ, cũng giống như về phải có cặp có đôi như cặp à, nga này đó đi lẻ là như về có đôi đúng không dạ. vậy là em đã toại nguyện rồi đó rồi thôi được Cất rồi vô. hai đứa nắm tay nhau đi chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau rồi bây giờ mình hứa gì với cô gái đi nếu như chúng ta hẹn hò chúng ta đi tới một cái điều gì đó xa hơn thì em sẽ làm gì cho cô gái xinh đẹp này nói cho em trai Dạ, à, em bữa nay tới đây à, chương trình này em rất là vui à, cũng rất là vui hơn khi à, em với bạn này à, cùng có thể bấm nút tìm hiểu nhau à, em cũng à, sắp tới đây tương lai à, sắp xếp thời gian qua đồng nai à, thăm em rồi cũng như tìm hiểu thêm Dự có nhớ tên không trang trang đúng rồi à, còn em em anh quang, quang. nói em rất rất vui mà mặt em buồn quá không em đến chương trình em rất vui em vui dữ lắm em cười đẹp quá mà sao em không chịu cười đi tại yeah. có dạ. nhiều những điều ta giấu kín trong lòng đó <laughs> ha được rồi đó hung cái uh, ban yeah. Dạ. đầu đi đó. <laughs> Trời ơi Nóng cái chán gì vậy Vậy là sao? Mình... Nâng cầm được à. Ờ. Dạ. Đó. Chúc mừng các bạn mình chỉ cách cái hàng rào thôi mình giới thiệu lớn lên dạ. để cho bên nhà gái nghe luôn nha em xin tự giới thiệu em tên là Nguyễn Trường Quân à, sinh năm 1988 quê ở Hà Tĩnh hiện đang làm việc tại à, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh Quân làm gì em làm uh, nhân viên uh, chế bản chế bản là sao làm uh, mấy bản in anh à bản in nữa hả in thùng cắt tông với rồi. lại offset nữa. Dạ. rồi còn mình mình giới thiệu đi kênh nào dạ uh, lời đầu tiên thì em uh, gửi lời chào đến uh, Ờ, chị Hồng Vân cùng anh Quyền Linh cùng toàn thể ờ, khán giả ờ, của chương trình. em tên là Nguyễn Thị Tâm, em và bạn Nam này thì cùng tuổi. Quê của em thì là ở Thái Bình, còn hiện thì em là nhân viên kiểm soát nội bộ cho một công ty ở Bình Dương ạ. Rồi em nói luôn về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi cưng. Điểm mạnh của em thì khá là hòa đồng, nhiệt tình với lại các bạn nhưng mà điểm yếu thì có thể nó cũng là một điểm mạnh nhưng mà cũng là điểm yếu của bản thân đấy là em khá là thẳng tính ạ rồi xin mời à, em bạn trai, trai ưu điểm khuyết điểm của mình nói cho nhà gái nghe đi dạ ưu điểm của em thì uh, làm việc nhà đều được nấu ừ. cơm nấu ăn dạ. kho thức ăn rồi uh, sửa viết đồ trong nhà đều được giặt quần áo rồi quét nhà lau nhà dạ, dạ. nữa là có vợ có con là cho con bú này kia được không <laughs> dạ. được không được ạ được Ba chăm được ok em bé được ha dạ vậy là giỏi rồi có ờ, điểm yếu gì không quân dạ điểm yếu của em thì cũng uh, hơi ít nói xíu ít nói hả dạ em có mấy mối tình rồi à, một một hả dạ dài không <laughs> với vợ em đó anh hả với vợ em á em đã có vợ em có vợ rồi hả dạ vợ em uh, mất cách đây cũng hơn 2 năm rồi ừ trời à, chi buồn với em vợ mất dạ. à Em có một vợ và một đứa con ờ, hiện 5 tuổi. Con 5 tuổi ờ, ở với ai? Ở với em với lại ờ, bà nội. À, dạ. là ở trong thành phố Hồ Chí Minh luôn hả? Dạ. Rồi chia buồn với em ha. Yeah. Dạ. Thôi, nhà gái đường tình than sao? Mình à, có mấy mối tình rồi em. Khi mà nghe câu chuyện của bạn Nam bên cạnh thì em cũng rất là thông đồng cảm với bạn. À, em thì từ thời sinh viên thì cũng có hai mối tình, xong sau đấy thì sau khi mà học xong đại học thì có đi học lên thì cũng có quen một uh, uh, bạn khác tuy nhiên là cái ờ, tình cảm này cũng không có được uh, lâu dài bởi vì là cảm thấy là quan điểm cũng như là lối sống cũng không có phù hợp nên là không có giữ được cái uh, chuyện uh, đó ạ chào em dạ em chào chị chị buồn với hoàn cảnh của em ha dạ em cảm ơn chị mặt rất là hiền luôn á <laughs> dạ. nhìn rất là ừ. thiện cảm luôn á bé gái có đeo ba không dạ có chị thương ba lắm hả dạ rồi bây giờ em mong muốn cái ờ, người ờ, bạn gái của em á, thì sẽ như thế nào? Dạ thì hoàn cảnh của em thì ờ, như vậy thì em cũng mong muốn là một người hiểu và thông cảm cho cái hoàn cảnh của em. Và em cũng chỉ cũng mong em... là nếu như mà uh, hai người đến được với nhau á, thì là cái việc mà yêu thương đứa con gái đó là điều tiên quyết đúng không? Dạ. Điều kiện đầu tiên đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Rồi em thấy sao nè? bé gái 5 tuổi nè rất là đáng yêu cái tuổi đó đó dạ năm tuổi thì là độ tuổi rất là đáng yêu và cũng đã biết nghe lời rồi thì ừ. em nghĩ rằng nếu mà em và bạn nam có những cái mối nhân duyên sâu hơn nữa thì tất cả ờ, đều nỗ lực thì em nghĩ rằng là cũng sẽ vượt qua thôi em cũng rất là hy vọng rằng là hôm nay thì đến đây gặp bạn thì cũng là cái duyên rồi còn ờ, đến như thế nào thì em cũng còn mong ừ, là cứ sau thêm nữa bạn ha. Dạ. nhưng mà bây giờ em tưởng tượng bạn nam bên kia là người như thế nào em có tưởng tượng là có giống như cái mẫu hình lý tưởng mà em nghĩ trong trong trong đầu không vì là bức màn cao quá nên là em sẽ và qua cái trao đổi của bạn thì em cũng chưa có thể ờ, hình dung ra được rằng là bạn ấy có như ờ, mẫu hình hoặc là như tưởng tượng của em hay không ít ra là về tuy nhiên là qua việc mà bạn trao đổi cũng như là câu chuyện của bạn từ nãy đến giờ thì em nghĩ rằng là bạn thì cũng khá là khá là chín chắn bởi vì ờ, bạn cũng đã có kinh nghiệm trong cuộc sống gia đình rồi thứ hai nữa là bạn cũng khá là ấm áp em nghĩ cũng cũng trong cái cách trao đổi của bạn thì em thấy là cũng như vậy bởi vì là khi mà nghe bạn nói thì có những cái lúc mà bạn cũng có lắng động thì em nghĩ là cũng là người ờ, suy nghĩ và cũng khá là ấm áp chính xác dạ chàng trai bên đây rất là hiền dạ à, nghe câu chuyện của anh ấy cũng rất là xúc động luôn dạ em ờ, không thích điều gì ở đàn ông à, em thì rất là hy vọng là bạn nam không hút thuốc rượu bia thì em không có cấm đoán gì về một cái người bạn trong tương lai nhưng mà em cũng hy vọng là biết uh, dừng đúng lúc biết kiềm chế rằng là mình uh, nên uống như thế nào biết từ chối như thế nào ạ rồi dạ. em trai có hút thuốc không dạ không em không thích điều gì ở phụ nữ à, cũng không thích phụ nữ là hay khơi cái chuyện cũ là ừ. anh dạ à, em muốn tìm một người yêu thế nào thì cùng cùng em uh, xây đắp uh, gia đình đơn giản vậy thôi hả rồi hôm nay em đi với ai vậy dạ em đi với lại uh, ba em của em ba em gái <laughs> dạ em chào chị ờ, hồng vân À, dạ, dạ, anh Quyền Linh cùng chị gái trên khán đài và quý vị khán giả trong trường quay. Hôm nay là em rất vui được à, đồng hành cùng anh tới chương trình này. Em xin nhận xét về à, chia sẻ với à, anh trai của em là anh trai của em thì là rất là hiền lành, sống tình cảm. À, về chị gái thì em thấy chị dễ thương, vui dạ, vẻ. Cảm ơn Dạ. Em mong anh chị sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm, dạ. được cái sẽ tiến tới hôn nhân còn nếu không thì sẽ làm bạn của nhau. Dạ, dạ em xin hết. Còn em? Hôm nay thì ờ, đến với chương trình thì em có đi cùng với em họ em thì bạn đang ngồi dưới ạ. Cháu rất vui là được gặp ờ, chú Quyền Linh và cô ờ, Hồng Vân. Cháu tên là Ly và ừ, cháu là bạn của chị Tâm cũng một thời gian rất là dài rồi. Thì chị Tâm là một người rất là thẳng thắn này, tỉ mỉ, cũng là một người phụ nữ của gia đình đấy và cháu thấy là chị cũng rất là khéo léo nữa còn anh hôm bên đây thì em thấy anh cũng là một người rất là chín chắn này trưởng thành rồi và vì cũng có gia đình rồi nên là em cảm thấy là anh cũng là một mẫu người đàn ông em thấy là cũng khá là ổn tuy nhiên thì em vẫn suy nghĩ về vấn đề là cái chuyện mà có em bé có gia đình rồi thì cái này thì là ở chị tâm thôi nếu như mà cảm thấy mà hai anh chị tiếp xúc một khoảng thời gian cho nhau cái cơ hội mà cảm thấy hai anh chị uh, hợp nhau và có thể có một cái sự ờ, mạnh mẽ và bản lĩnh để vượt qua những cái yếu tố đó thì uh, em cũng rất là mong là anh chị sẽ có một cái kết thúc thật là happy <laughs> dạ em cảm ơn yeah, dạ, cảm ơn em dạ, cảm ơn em bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha mở rào bắt đầu đi quân Chào. sao ạ thì đến với chương trình anh có bó hoa vậy là kia bánh... em cảm ơn ạ Ủa, bánh à. tráng này là sao dạ kẹo đậu phộng à, à đây là đặc, đặc sản của à, quê à, bạn à. mà đặc sản à cái này gọi là gì nè cu đơ cu đơ à, cu đơ cu đơ đến với chương trình thì uh, mình cũng có chuẩn bị uh, tặng bạn một cái ờ, chậu cây uh, kịp tiền thực ra thì cái uh, mong muốn đầu tiên thì là cũng là mang lại cái không gian xanh uh, đến cho uh, bạn cũng như là uh, giúp thanh lọc không khí tốt hơn cái cuối cùng thì cũng là mong là mang lại may mắn cho bạn uh, trong cái thời gian uh, bạn bạn trưng cây em <laughs> cảm ơn còn tờ báo này là gì em dạ đây là bài báo uh, viết về uh, vợ em à viết dạ. về gì vậy thì uh, cái nhật ký của vợ em uh, để lại cho con đó anh dạ ừ. thì um, báo đăng luôn à dạ báo tuổi trẻ có đăng á mà sao báo viết là lại viết về vợ em dạ thì uh, hồi trước thì uh, chị gái của em thì có chia sẻ cái à, câu chuyện của vợ em cho cái anh bạn uh, làm bên báo tuổi trẻ ừ. thì anh uh, đến tìm hiểu và anh viết cái bài báo này đầu tiên xem nào một câu chuyện uh, chắc là cũng được lan tỏa đây thành ra mới được đăng báo nè mình xem nha câu chuyện đi em không biết là anh có chuẩn bị những cái gì cho tương lai nếu như mà mình đã có những cái cái cái câu chuyện xung quanh mình như vậy ấy à, thì uh, nhà thì cũng có rồi mà dạ yeah. Dạ. bây giờ chỉ có hai vợ chồng nếu mà tiến tới thì cùng nhau đi làm về ấy thôi còn thu nhập của anh bây giờ thì cũng ổn định cũng lo được cho gia đình bốn năm người à dạ nếu như mà em đồng ý thì anh nghĩ rằng à, quân rất là hạnh phúc đúng không dạ yeah bây giờ anh nói thật là đối với người đối diện em có rung động gì chưa <laughs> dạ cũng có em có rồi đúng không dạ đúng em có thích cô gái ngồi trước mặt mình không có có đúng không bây giờ nè mình bước tới mình nói những gì mà tận trái tim của mình đi hai bạn cũng lớn rồi đủ để có thể đưa ra quyết định chính đáng chính xác rồi bước tới đi nói sao cho cô ấy tin mình thôi quan trọng là nói làm sao để cô ấy có thể nghĩ đây là một bờ vai để mình tựa vào một dạ. trụ dạ. cột của gia đình để lo cho cô ấy được rồi <laughs> nắm tay nè nắm tay em đứng lên đi cưng bé thì đến với chương trình thì anh cũng mong muốn là tìm được một nửa cho mình thì hôm nay gặp được em đây cũng là một cái duyên thì à, anh nghĩ chúng ta nên cho nhau một cái cơ hội dạ cảm ơn anh thì em thấy là cũng cũng có duyên thì mới gặp mặt ờ, ngày hôm nay thì đến đây thì câu chuyện của anh thực sự là rất là xúc động và bản thân em thì đến bây giờ thì cũng vẫn còn rất là nghĩ nghĩ rất là nhiều ạ để mà đưa ra ngay quyết định là như thế nào thì cũng thực sự là em em em em vẫn còn khá là ngổn ngang nếu mà tìm hiểu thêm mà phát triển được mối quan hệ thêm thì em cũng hy vọng là em và anh cũng như là em bé thì có một cái kết thúc tốt còn nếu như không thì em cũng hy vọng rằng là uh, mình sẽ ờ, có thể chia sẻ những cái vấn đề về cuộc sống trong tương lai vậy là hiểu vấn đề rồi đó tức dạ. là dạ. bạn gái đã mở lòng rồi đó cưng dạ dạ Hả? rồi về ghế đi các bạn ừ. dạ. tôi đưa ra quyết định cuối cùng nếu thật sự à, chúng ta rung động chúng ta hãy bấm nút bấm nút để cho nhau cơ hội bấm nút để tiến xa hơn nha mình đừng bấm nút vì bất kỳ điều gì cả Một, chuẩn bị hai ba chúc mừng các bạn hãy cùng nắm tay nhau hãy cùng vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống à, ngoài kia vẫn còn sóng gió vẫn còn ngổn ngang đó nhưng ta biết đoàn kết với nhau kết hợp với nhau sẽ xóa đi tất cả mọi cái ngổn ngang đó sắp xếp lại cuộc đời của mỗi người để cho nó hoàn thiện hơn nha và chị mong là em và bạn này sẽ có một kết thúc rất là tốt đẹp dạ cảm ơn ok dạ. à hung nữa quên quên hôn phải cái hôn đầu tiên à, à. Rồi do anh xin phép uh, hôn em một cái <laughs> Xin phép hai bên gia đình uh, em được hôn uh, ờ, bạn một cái không mã đúng không ạ <laughs> em nghĩ chắc không sao cảm ơn <laughs> dạ em tên là nguyễn văn hải dạ quê quán là ở ờ, bình phước mà hiện tại em sinh sống là hai nơi ở bình dương và ở ờ, thành phố hồ chí minh à tức là mà em em ở em chọn làm, hai nơi làm việc ở đâu dạ em làm việc thì ở công trình theo công trình đó anh em làm bên kỹ sư điện kỹ sư điện dạ còn em em giới thiệu đi Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân em. em chào anh Nam ở bên kia và chào tất cả quý vị khán giả ở trong trường quay ạ Em tên là Tuyết Hương và năm nay em 33 tuổi Hiện tại thì đang làm công việc phụ trách truyền thông cho một trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh ạ à, Nhưng mà quê em ở đâu em? À, em quê gốc là ở Nghệ An nhưng mà gia đình thì đang sinh sống ở Đồng Nai ạ à, Đồng dạ. Nai thì cũng gần Bình Dương ha dạ. dạ. Rồi em trai, em giới thiệu cho đàn gái biết là ưu khuyết điểm của mình đi Ưu điểm của em thì à, nhiệt tình với bạn bè à, à... gì nữa có ga lăng với phụ nữ không dạ có ạ có hả dạ rồi à, có khuyết điểm gì không khuyết điểm thì à, em hay nóng vội nóng vội dạ có nghĩa là ví dụ như em thích cái món đồ đó là em cần suy nghĩ em mua thôi dạ. chữa điện có nóng vội không dạ không ạ à. cái đó là bắt buộc phải cẩn thận ạ à. ừ cẩn thận nha dạ. em cái điểm mạnh của em là gì ạ à? Ờ, điểm mạnh của em thì em nghĩ là em thấy mọi người nói là em tốt bụng về nấu ăn cũng rất là ngon ạ ừ. và em là một người suy nghĩ rất là tích cực về tất cả các vấn đề trong cuộc sống lẫn trong công việc ạ điểm yếu sao điểm yếu của em thì uh, em nghĩ là em cũng hơi hơi nóng tính một chút ạ dạ nhưng mà sau này thì uh, em cũng tập yoga cũng như là mình cũng tập để uh, mình kiểm soát cái cái cảm xúc của mình ừ. à, dạ trước tất Nên cả các cái vấn đề dạ đúng rồi ạ em có cái tật xấu gì không trước khi đi thì mọi người bảo là nếu mà kể tật xấu thì chắc phải cần đến ba số là đã... vậy hả dạ. tức là nhiều tật xấu đó tức là ví dụ như là à, bình thường thì trông rất là khó tính rồi trông lạnh lùng dạ rồi nhìn cũng hung dữ nhưng mà khi tiếp xúc rồi thì thấy cũng vui tính và cũng hơi nhây nhây một tí của <laughs> em có hung dữ nữa em hả dạ đúng rồi ạ trời ơi ngoài yoga ra thì em có học một cái môn ờ, thể thao nào khác không thì lúc trước thì em có tập gym hoặc là tham gia cái mây thái và trời ơi à. <laughs> hung dữ mà học mây thái nữa Cũng nguy hiểm dữ trời nhưng mà bây giờ thì em đã tập yoga rồi anh linh ạ yên ừ, tâm ơi <laughs> nghe thấy sao <laughs> dạ Hải. em nghe cũng bình thường thôi ạ à. tại vì em cũng là người lanh lẹ nên trên em ra đòn có thể em né được á không sao dạ không sao em à. có điện không sao dạ em gái trải qua mấy mối tình rồi dạ em trải qua hai mối tình chính thức hai mối rồi dạ vâng ạ dài nhất là mấy năm dạ hai năm ạ ngắn vâng. nhất là bao lâu Ờ, dạ ngắn nhất thì chắc khoảng vài tháng thôi ạ Cái mối tình đầu tiên thì lúc đấy em khoảng 25-26 Thì thực sự là em nghĩ là em chưa thật sự là trưởng thành Trong cái nhận thức cũng như là cái hành động của mình Còn cái mối tình thứ hai thì lúc em 28-29 Thì em nghĩ là em gặp đúng cái người Nhưng mà chắc là không đúng thời điểm ạ Dạ vâng Là chia tay lâu chưa cơ À, dạ lúc 29 tuổi ạ 29 tuổi vâng ạ. Còn bên đàn trai Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em thì được à, hai mối tình anh ạ Mối tình à, đầu tiên là lúc à, còn sinh viên quen được 5 năm rồi sau đó thì cũng nói chung là còn sinh viên mà ừ. cũng chưa trưởng thành nói chung là cũng chia tay rồi mối tình gần nhất là đã cách đây 3 năm quen được cũng 3 năm nhưng mà lý do à lý do chắc có lẽ là đạo anh à. em có đạo hay bên không kia? em ờ, bên phật bên kia là bên đạo xin lỗi em bên là... kia bên đàn gái có đạo không dạ em không anh linh ạ à rồi vậy tốt rồi em đàn gái xinh đẹp ồ oh, dễ thương em quá em em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào khoan để bưng hỏi chút xíu là bạn này á em em có yêu thiên nhiên yêu thú vật cái là này Em là một người cũng rất là yêu động vật ạ thích con gì Em thích chó thích chó Cũng sẽ thích với anh rồi đó bên đó cũng thích chó luôn hả Dạ, đúng ạ. em thích loài loài loài gì Bạc rê chị ạ Có bạc rê wow Bên đây thích chó bạc rê trời ơi em thích chó gì em thích chó phúc ạ là là chó mặt nhăm nhăm và sệ sệ ạ à, à, có à. sệ đó dạ vâng ạ trong các cái mối quan hệ trước ấy thì thực ra là cũng có đôi chút khó khăn với một số bạn nam là bởi vì các anh ấy không thích chó mèo và động vật ạ tại sao tức là à, đâu em em nói ví dụ coi không thích là không thích à, sao ví dụ như là không thích rồi bỏ nhau hả hay sao à, em thì em hay nói với các anh ấy là em có con gái em là mẹ độc thân đơn thân của một bé gái 4 tuổi ừ. thì hầu như là nghe xong đến đấy thì các anh ấy đã à, lấy đà và chạy đi mất rồi à, thử dạ. có con đúng dạ, không dạ, đúng rồi nhưng mà thực ra thì con gái của em lại là một bé chó ạ hôm nay em có mang bạn ấy đến đây ạ ồ vậy hả hôm nay là con gái đi theo mẹ luôn hả dạ vâng ạ phải phải bà kia không dạ đúng rồi ạ bà đang lè lưỡi không nói chung là hai, hai bạn ờ, đồng sở thích được rồi dạ vậy là khỏe rồi nhưng mà về ngoại hình thì sao em muốn cái cái người ờ, đàn ông của em phải như thế nào dạ chắc là từ một m ờ, sáu bảy trở lên mét sáu bảy còn mặt mày sao mặt, mặt có sệ sệ trong miễn là nhìn manly là được ạ còn ừ. còn lại thì chắc là không sao ạ nhưng mặt càng sệ càng tốt đúng không dạ chắc không sao đâu ạ <laughs> trời ơi giống không không không có giống không sể tí nào luôn á <laughs> không thực sự là hai bạn này là gọi là gọi là nam thanh nữ tú đó đúng không trai dạ, tài gái sắc đó cũng hợp ha đó nói cho chị vân biết là mình muốn tìm người yêu thế nào đi đúng rồi À, thì em cũng à, tìm muốn tìm người yêu thì cũng đơn giản thôi ngoại hình dễ nhìn sạch sẽ là được rồi nói chung ăn ừ. mặc tươm tất gọn gàng là được rồi không có cần ờ, tiêu chuẩn mấy em không thích điều gì bằng nữ thì chỉ là xăm môi thôi xăm môi đậm á chứ không phải tự nhiên thì không sao ừ, xăm môi xăm mà xăm đậm á à không có xăm không dạ em dùng son rồi ạ dùng son thôi chứ không dùng không không xăm đúng không dạ vâng ạ ừ. xăm tự nhiên thì cũng vẫn không sao ạ à. dùng son Yurika em đi dài à À, em đi với bạn của em ạ. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân, chú Huyền Linh và à, xin được chào anh cũng như là bên hỏi nhà trai. À, con là Như Quỳnh, hiện đang là là bạn của chị Hương nhưng mà nói bạn là cũng là thuộc về đồng nghiệp, cũng là đứa em à, cũng sống cùng với chị Hương ở thành phố Hồ Chí Minh này em sẽ nói với chị Hương là về anh này thì em cảm thấy là anh là một người ờ, điềm tĩnh, ờ, có cái độ từng trải. Ờ, thì em muốn hỏi anh một điều là chị của em thì rất là yêu chó. Thì nếu như sau này anh quen chị của em và nếu như tiến xa hơn á thì liệu rằng anh có chấp nhận cái điều đó hay không ạ? À? riêng anh thì cũng bản thân là cũng đam mê nuôi chó rồi dạ. thì cái điều đó thì anh cũng vẫn chấp nhận có thể là chăm sóc được dạ. nói vậy thôi chứ có đứa con đi đứa con nó dạ, khóc thì... đi rồi lo cho chó hay lo cho con dạ thì vấn đề nếu mà sau này à, nếu như anh chị có tiến đến tương lai có tiến đến xa nếu như có em bé trong khoảng thời gian đầu á thì tụi em ở thành phố hồ chí minh vẫn có thể chăm sóc uh, bé bơ này thay cho chị trong cái khoảng thời gian đó à, tôi nói cái bà không bằng lòng mà quay mặt trong rồi thấy chưa ờ bơi ý con sao à <laughs> ý con thì con cũng muốn là cô với chú cho nhau một cơ hội để đến với nhau thì bơ cũng muốn là có chú để về chăm sóc ờ, cô và bơ luôn ạ à. dạ rồi dạ, cảm ơn em lấy chồng mà cũng cũng hỏi chó nữa thấy chưa <laughs> hỏi người hỏi... ta không có coi con là là chó nữa người ta coi là con rồi là bé bơ 4 tuổi giới tính là gái à dạ yeah. À? ừ. làm nó ghét tôi á ừ. không nhìn mặt tôi luôn kìa nãy giờ làm có thấy chưa lè lưỡi biểu môi đó rồi em đi với ai ạ à? dạ em đi với ờ, bạn của em Dạ xin chào hai MC, xin chào quý vị khán giả và em gái và em xin chào họ nhà gái. Dạ em à, là bạn thân của Hải. Thì uh, riêng về Hải thì uh, là Hải là một con người rất có hiếu với gia đình, hòa thuận với anh chị em trong nhà. Nói chung là biết rất biết lắng nghe và quan tâm tới những người bạn xung quanh. Về phần em gái này thì nói chung là nhìn bên ngoài thì là rất là dễ thương, xinh xắn tính tình thì à, là như nãy giờ mọi người cũng trao đổi thì hầu như là hai người có vẻ là rất là hợp tính với nhau thì à, qua đây thì cũng mong là hai bạn à, là cho nhau một cái cơ hội bấm nút để hai bạn tiến xa hơn vậy dạ, xin cảm ơn ạ à. rồi cảm ơn em rồi bây giờ thì mình mở rào đi nha mà không nhìn tôi nữa thế không em chào anh à, chào em à, anh có món quà không vậy Dạ, em cảm ơn ạ. Em có cuốn sách này gửi tặng anh. Cuốn sách có tên là Đừng bao giờ đi ăn một mình. Thì em hy vọng là sắp tới thì trong cuộc sống hay là trong công việc thì anh sẽ không phải đi ăn một mình nữa. Rồi, cảm ơn em nhiều. Rồi, các bạn cảm nhận về nhau đi. Lần đầu tiên các bạn gặp nhau đấy. Dạ, nãy giờ khi mà nghe em miêu tả qua cái hàng đào như vậy thì anh cảm nhận về em như nào và lúc gặp thì anh thấy như nào ạ? Ờ, qua mô tả ờ, qua em nói chuyện thì em là người rất là vui tính và cũng có hài hước em rất là nhây ạ <laughs> không sao nhây cỡ nào anh cũng chịu được mà dạ tại vì em chưa có quen được anh thôi chứ anh cũng chúa nhây đó dạ dạ anh quan niệm như thế nào về ờ, vấn đề trong tình cảm cũng như là vấn đề à, vấn đề tình cảm thì anh là một người rất là nghiêm chỉnh dạ. nghiêm túc quan điểm của anh á là dạ, vâng quen vâng. là sẽ cưới chứ không có phải là thời gian nên chờ đợi lâu dạ à, như em ví dụ như quen được thì khoảng bao lâu thì ví dụ như mình kết hôn ví dụ vậy dạ, em nghĩ là từ 6 tháng đến một năm ạ à. vâng anh thấy thế nào ạ thì anh thấy uh, nếu mà 6 tháng đến một năm thì cũng cái thời gian đó là cũng khá dài <laughs> như như thế nào thì không dài hả hải hải muốn mấy tháng thì ý em nói là ý của em là 6 tháng đến một năm là cái thời gian là quen nhau là cũng khá lâu đó chị ờ. tìm hiểu được uh, nhiều á chị ừ, ừ. Dạ. bây giờ tuần mình hẹn được mấy lần mình thích uh, ờ, lãng à, mạn hay em không? Ờ, đang sinh sống ở sài gòn này hả dạ vâng ạ à, em sống ở quận 11 ạ à quận 11 dạ thì khi mà ví dụ như em thường thường là em rảnh là những cái giờ nào Em thì làm việc giờ hành tránh á, cho nên yeah. Dạ. là sau giờ làm thì khoảng 5 hoặc 6 giờ chiều thì gần như là em cũng không có bận gì ạ. Ví dụ công việc của anh là thường là đi công tác, yeah. Dạ. À, đi công trình theo công trình thì có nhiều công trình xa, chẳng hạn như giờ anh đang có công trình ngoài dạng Phan Thiết. Yeah. Dạ. Thì có thể một tuần anh về. Yeah. À, còn những công trình gần gần như Tiền Giang hay Long An, Tây Ninh, các cả công trình gần á, buổi yeah. sáng đi vâng. chiều về thì có thể anh chấp nhận được không? Yeah ra thì cái vấn đề ờ, xa hay gần hay là các cái vấn đề công tác thì em nghĩ cũng không không quá mức là khó khăn lắm bởi vì thực ra bây giờ vấn đề đi lại hay là xe cộ gì thì thực ra nó cũng rất là tiện lợi à. chủ yếu là quan trọng hai người có muốn gặp hay không ạ yeah. À. và ví dụ như em là một người nói chung là cũng hay ờ, cũng thích sự lãng mạn một chút hoặc là cũng thích uh, những cái sự quan tâm nhưng mà anh thường xuyên đi xa như thế thì uh, anh có sẵn sàng là giống như Ờ, sẽ ờ, về thăm với mức độ thường xuyên hơn được không được chứ tại vì nếu mà đã có bạn gái hay là có một người nào đó rồi thì chắc chắn là sẽ về liên tục dạ. em ơi em em chưa có khui đồ của bạn trai nè khui ra coi là à, gì dạ em xin phép được uh, mở quà tặng chó đi dạ món quà là một bông hoa và cái khăn choàng ạ à. một cái khăn ạ chắc là chiếc khăn gió ấm ạ à chiếc khăn gió ấm đeo đeo cho cô gái đi em anh có thể xin phép đeo cho em được không dạ vâng ạ Chàng cổ cho em nhé dạ đeo xong hát bài tặng cô gái luôn đi hột nhẹ thôi nha dạ em cảm ơn hát bài nào tặng bạn gái đi thì anh tặng em một đoạn khúc thôi chứ tại vì dạ. anh không có thực được nhiều tại dạ, vâng các khúc à, chân tình ha dạ. mùa xuân vừa đến hoa về trên những bàn tay và em vừa đến thấy màu áo mới vì anh nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sáng mai những nhọc nhằn chớm quên vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về em hay mà hay hay hay Rồi, hay bạn gái đáp đi Thì uh, đáp lại cái bài hát của anh thì em xin phép hát bài uh, bài cảm ơn tình yêu lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như chơi vơi nếu như đây là mơ xin cho tôi dừng thêm phút giây này hạnh phúc trao dâng lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta một đêm phút giây còn mãi chắc là như thế được rồi ạ hay cảm ơn mọi người bây Trời giờ ơi, em hát hay quá bây giờ bạn trai tiến tới nắm tay bạn gái và cảm nhận nãy giờ mình cảm xúc như thế nào nói cho bạn gái biết mà bạn gái ngược lại cũng như thế dạ. nào à, nếu em đồng ý thì đi. cho anh xin phép mà nắm tay dạ vâng à, mình đi tiếp con đường hai đó. người nhìn nhau dạ. nắm hai tay luôn nhìn mặt đối mặt luôn em nói tất cả những suy nghĩ của em cảm nhận về em từ đầu đến giờ với cô gái ấy thì theo cảm nhận của anh thì em là một người rất là thu hút đối với anh ừ. em cảm ơn anh ngược lại cái cảm nhận ban đầu thì em thấy anh hải là người nghiêm túc ạ dạ và em cũng nhìn thấy cái sự chân thành ở chỗ anh hải thì em nghĩ là trong cuộc sống của mình thì uh, cũng không phải là dễ dàng để mình có một cái cơ hội để gặp ai đó thì uh, em nghĩ là mình cứ cho một cái cơ hội để uh, tìm hiểu còn tất cả thì sẽ chờ vào tương lai và ở ừ, cái sự lựa chọn của hai Đúng người rồi. trong tương lai quan dạ. điểm của hai đứa về con cái về hôn nhân gia đình anh hải à, suy nghĩ thế nào ạ theo anh thì đơn giản lắm nếu mà làm anh thì không cần phải làm dâu hay gì cũng được à, ví dụ như dạ. em thích ở chỗ nào thì có thể là mua nhà ở chỗ đó cũng được yeah. Dạ. còn con thì là anh muốn có mấy đứa con ạ thì theo anh thì một hai đứa gì cũng được nói chung là anh cũng không có quan trọng trai hoặc gái hoặc cái gì đó nói chung là cũng đơn giản là có liền không ha cưới cái có dạ, liền cưới là có liền cũng mà được à đúng rồi <laughs> rồi lúc đó là sao lúc đó còn nuôi bà bơ không hay sao nhưng mà các con thì cũng vẫn chăm sóc thôi như một người con thôi thì uh em thích thì chắc chắn là anh cũng phải chiều thôi dạ <laughs> cảm ơn anh rồi về ghế đi các bạn bây giờ các bạn à, cũng đã à, trao đổi rồi ha chắc chắn cũng có một cảm xúc đang rung động trong chính trái tim của mình và xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không hãy đưa ra quyết định bằng chính con tim của mình nha các bạn nào bấm để chúng ta hướng tới một tương lai tốt đẹp quyết định Không ba hai một hết thời gian nắm tay nhau thật đó bây giờ vâng, vâng. chính thức chúng ta hẹn hò với nhau rồi đó hải có nhớ em tên gì không dạ chưa rối rồi rối dạ, rồi. em bật mí cho hải đi em tên hương ạ à, chúc mừng các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinemox 212 Lý Chiến Thắng đến đây để tìm hiểu nhau, yêu nhau nhiều hơn. Và bây giờ chúng ta đặt nụ hôn đầu tiên trong ngày hôm nay. Rồi em xin phép em ha, không chán ha. Ê, phải Hôn đó là giống như hôn con Cha vậy đó hôn con á, bạn trai hôn bạn gái á là ở đây Hôn má ừ, Nói lại đi Hay là biết mà ăn gian nè Ăn gian Ông này ăn gian Cố tình đó chị Cố tình đó đúng không Trời ơi